Dạ kính thưa tất cả quốc dân Dạ kính thưa tất cả 6 tỷ người trên thế giới Dạ kính thưa United States Dạ kính thưa United Nations Dạ kính thưa con trẻ United States Dạ kính thưa The Lord Justice United Nations Tòa án Liên Quốc Dạ kính thưa tất cả 6 tỷ người trên thế giới Dạ kính thưa tất cả quân đội đồng minh trên thế giới em phờ hoàng đế hoàng thượng lê điện lấy lại hoàng sa trường sa thống nhất giang sơn đại việt trân trọng trân trọng